chăn bông thì sang đắp vâng ạ à, trước kia thì tôi lạnh này tôi đắp chân bông này toàn đắp chân bông thôi lúc nào cũng phải chân mà phải đè đây xong ở trong cái bụng là phải một cái gối con nữa thế nhưng mà lạnh thì sáng nào cũng bị lạnh thế nhưng mà sau khi mà thở đường dương đấy thì là sau khi học là đấy học diện chẩn thì thở đường dương đấy thì thở mỗi ngày đầu tiên thì thở hai chục lần đấy xong bị nóng nóng quá nóng quá xong thức đêm đấy thức cả đêm đêm luôn chơi đến sáng luôn chơi đến sáng luôn thế mà tỉnh táo không hề mệt một tí nào cũng rất là tỉnh táo thế nhưng mà đến khi là chuyển xuống là rút đi 10 đường dương đấy chỉ thở 10 đường dương thôi thì là cơ thể nói chung là rất là bình thường mà nói chung là ai lạnh thì lạnh nhưng tôi không lạnh thật không không không không đắp không đắp chăn dày như thế nữa mà chỉ đắp mỗi cái vỏ chăn thế còn uh, khi mà tôi học đến đường ờ, thở đường âm đấy thì tôi lại thở thêm hai đường âm 10 đường dương hai đường âm thì tôi lại bị lạnh xong tôi lại bị đi lại đi đi đi ngoài đi vệ sinh nói chung là nó làm cho bụng bị tiêu chảy ừ. thế cho nên là tôi không dám thở đường âm nữa mà tôi chỉ sử dụng mỗi đường, đường dương thôi đấy chẳng hạn như là vâng hợp với đường dương ạ à tại vì cơ thể nó quá lạnh cũng do cách ăn uống mình không biết ăn đấy mình cứ ăn những cái đồ lạnh như cam quýt các thứ nọ kia đấy rồi những cái rau rết ăn quá nhiều không bây giờ thì bây giờ ăn thì phải phải phải, phải âm dương là, là phải phải phải, phải, phải, phải kết hợp ạ